loanh quanh 100 triệu đồng để sở hữu được chiếc điện thoại mang thương hiệu Vertu kiểu dáng đẹp, mẫu mã mới và đặc biệt hiện đại nhất hiện nay thì chiếc điện thoại Vertu Meta là sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời. Và bây giờ cùng Kỳ lăng đi unbox chiếc điện thoại Vertu Meta New chính hãng tại Kỳ lăng Luxury. Wow! Cảm nhận điều đầu tiên là mùi thơm Cảm nhận điều đầu tiên là cái mùi của cái hộp này, của đồ mới Nó đưa vào mũi mình Ngoài hộp bảo vệ bên ngoài ra thì bắt đầu mình sẽ thấy được cái phần hộp chính bên trong Gồm có hai phần Phần thứ nhất là một cái hộp kéo ra bao gồm ngăn chứa phụ kiện bên trong và sách hướng dẫn cũng như là các phụ kiện đi kèm đây là gồm cái miếng dán đi kèm miếng dán màn hình chiếc điện thoại Vertu Meta này là bản 5G nha đây là cái miếng để lau điện thoại rất là mịn để mà mình lau điện thoại cho sạch sẽ rất mịn luôn tiếp đến là phần quan trọng nhất của chiếc điện thoại chính hãng là cái thẻ chính hãng Đây là thẻ chính hãng Và kèm theo nữa là một cái cây để mình chọt sim Và tiếp tục trong cái à, ngăn chứa này gồm có Tiếp tục là củ sạc Wow, củ sạc nhìn là biết quá xịn sò rồi cái củ sạc thôi mà cái phần mặt tiền của củ sạc cũng rất là sang và đẹp được làm từ chất liệu rất là cao cấp nữa và đây là củ sạc sạc rất là nhanh dây cáp chắc chắn là hai đầu tay si rồi đây là dây cáp hai đầu tay si mỗi cái phụ kiện à, sạc à, hoặc là bất kỳ cái phụ kiện gì đi kèm cũng được để trong bì giấy hoặc là túi vải nhung rất là giá trị đối với củ sạc và dây cáp sạc thì để trong à, túi vải nhung rất là xịn sò đối với những cái à, phụ kiện khác những cái à, thông tin khác thì để trong như thẻ đi thì để trong bì giấy rất là rất là sang rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm chính Wow Rất là giá trị Bởi vì được để trong một cái ngăn chứa rất là an toàn về sự chống sốc cũng như là chất liệu làm cái ngăn chứa này cũng vô cùng là giá trị và sang để xem được thực tế nhất, cận cảnh và chi tiết đẹp nhất của chiếc điện thoại Beto Meta này thì bắt buộc phải khui phải khui khui tem này ra Wow Cầm rất là chắc chắn là cảm nhận đầu tiên Ống ánh sang trọng là cái cảm nhận về ánh nhìn thứ hai đối với những cái sản phẩm mà đồ cao cấp nhất là trong cái à, sản phẩm điện thoại cao cấp đặc biệt là Vertu thì hầu như những sản phẩm đều đa số sẽ được kích kết hợp phối với phần da da thì tùy vào mỗi dòng sản phẩm sẽ kết hợp với da à, da b này hoặc là da cá sấu da thằn lằn vân vân thì đây là chiếc điện thoại À, mít với phần lưng là da bê, da bê này là da bê Togo nên là rất là mềm và cầm rất là sướng tay Đây, để thử, thử thử thử thử em thử thử đi anh, anh nghe thử để sang như thế nào nhá. Wow chiếc điện thoại này thì mới vừa ra đời mới vừa ra đời của hãng Vertu và chị lần rất là vinh hạnh khi được inbox new để giới thiệu đến tất cả quý khách ở phía sau thì được thiết kế kết hợp giữa phần da nè sự bóng bẩy của phần thân vỏ sự sang trọng của phần da b và sự à, bóng bóng loáng của phần nguyên cụm mặt phía sau phần ngay camera à, kết hợp với nhau tạo thành một cái giá trị về sang trọng cũng như là đẳng cấp và tinh tế và về thiết kế nút nguồn cũng như là nút âm lượng thường sẽ được à, thiết kế hai bên thì chiếc điện thoại Beto Meta này cũng không ngoại lệ à, nút nguồn nằm ở giữa ở sườn bên phải À, chính diện màn hình chúng ta nhìn vào và nút âm lượng thì ở trên bây giờ kỳ lân sẽ khởi động lên nhấn giữ luôn nút nguồn vài giây thì ngay lập tức đó đó đó cái logo Vertu này mới giá trị nè cái logo Vertu này mới là đặc biệt nè và âm thanh khởi động quen thuộc của Vertu và đây là bản quốc tế à, chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ và đến lúc thực hiện thao tác rồi thì Kỳ Lăng xin phép tháo bầu tay ra để mà Kỳ Lăng thao tác cho nó nhạy nhảm để cảm nhận được Đây là bản quốc tế thì chúng ta sẽ chọn luôn ngôn ngữ là tiếng Việt Chúng ta bắt đầu Lúc này sẽ kết nối với mạng di động Thì chưa bỏ sim vào thì bỏ qua luôn Thiết lập mà không có mạng Kỳ Lăng cũng không không dùng wifi luôn Rồi thành phố Hồ Chí Minh ngày giờ Kỳ Lăng cái nét hết qua đi để cho Arti vào cài khuôn mặt cài vân tay cài mật khẩu rất là tính năng thông minh hầu như của những chiếc smartphone cần phải có giao tiếp thông minh 5G 5G thích ứng thông minh tăng tốc mạng wifi kép wow tính năng Zenfone à, phone switch để mà mình chúng ta đồng bộ dữ liệu từ máy này sang máy kia thì khi mà chúng ta đổi điện thoại thì dùng tính năng này rất là hay tất cả dữ liệu từ máy cũ sẽ sang hết máy mới tạm thời thì kỳ đang bỏ qua để một cái chiếc máy mới hoàn toàn đây là giao diện khi bắt đầu chuẩn bị khởi động vào màn hình chính đó đó đây là cái chỗ mà kỳ lăng cũng thích nhất ở chỗ chiếc điện thoại Vtu hầu như những chiếc điện thoại Bluetooth cảm ứng thì Lan thích nhất là cái chỗ mà à, đồng hồ đồng hồ hiển thị trên cái à, giao diện nè rất là đẹp rất dễ thương rất là sang sau khi mình cầm cảm nhận rồi mình nhìn thấy sản phẩm đẹp mắt như thế nào rồi và bây giờ mình lướt thử thì Kỳ Lăng cảm nhận được là mượt mượt và rất mượt rất mạnh đây là thông tin về cấu hình của chiếc điện thoại tên thiết bị là Meta V2 kiểu máy phiên bản Android 12 điện thoại này sử dụng được hai sim nên có hai cái email à, để số seri CPU ROM ROM là 512 RAM là 12GB Wow cấu hình này tương đối tương đối là đỉnh và đây hiện tại là cấu hình đỉnh nhất trong thương hiệu điện thoại Vitu hiện nay và khi phiên bản này ra đời thì chắc chắn sắp tới Kỳ Lăng sẽ có những phiên bản này và được kích tâm thay thế toàn bộ phần vỏ này bằng vàng và kích tâm kim cương theo yêu cầu kể cả phần da này nếu muốn làm bằng vàng luôn Kỳ Lăng vẫn làm bây giờ Kỳ Lăng test camera hả nha xóa phòng xóa à, phòng rất rất là rõ auto focus rất là chuẩn rồi bây giờ mình xem lại thành quả mà mình mới chụp Wow có chụp chuyên nghiệp nữa ha Nhiều chức năng lắm Nói chung là chiếc điện thoại này là đủ để chơi Hiện tại thì Kỳ Lăng chưa lột các anh ti của màn hình ra và Kỳ Lăng đang thao tác trực tiếp qua các anh ti đó luôn nhưng mà vẫn rất là nhạy luôn rất là nhạy rất là nhẹ và cấu hình cũng mạnh và chỗ thích nữa là cái chỗ mà màn hình giao diện cái thêm có cái đồng hồ vô tu